Người tuổi Tý có phần tươi sáng hơn về cuối tuần nhờ có chính ấn hỗ trợ, có thể bạn sẽ nhận được tin vui từ những dự án mà mình đang theo đuổi. Có công mài sắt có ngày nên kim, bạn hoàn toàn xứng đáng với thành tích mà mình đạt được cũng như có cơ hội để được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực. Đường tài lộc thì tuần này có tiểu hào án ngữ, khiến tiền bạc của bản mệnh khó tích tụ như ý muốn. Nhiều vấn đề này sinh khiến bạn chẳng những không kiếm được khoản nào mà có khi còn phải mất tiền để giải quyết vấn đề chuyện tình cảm của bạn không có nhiều biến động. Dù vậy, đây vẫn là một tín hiệu mừng khi người ấy và bạn vẫn đang giữ được quan hệ gắn kết. Có điều bản mệnh nên cố gắng để thấu hiểu và chia sẻ hơn với đối phương những khó khăn trong cuộc sống. 2. Tử vi tuổi Sửu Người tuổi Sửu trong tuần này cần chuẩn bị tinh thần đương đầu với những rắc rối trong công việc khi hung vận lấn át cát vận. Ngày đầu tuần đã bị tỷ kiên ngáng trở, khiến cây tôi của con giáp này quá cao, bạn cứ vỗ ngực tự cho mình là giỏi rồi bỏ qua những lời nhắc nhở, góp ý của mọi người xung quanh, lao đầu vào làm chẳng cần quan tâm gì hơn. Thiên quan xuất hiện ở giữa tuần và cả sau ngũ quỷ, chiếu mệnh báo hiệu tiểu nhân không ngừng gây chuyện khiến cho con giáp này bỏ công bỏ sức ra làm mà cuối cùng chẳng thể nào có được thành quả như mong muốn. Bạn sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều trong thời điểm này để bảo vệ công sức vất vả của bản thân. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thỏa, chỉ cần bản mệnh bình tĩnh và sáng suốt để không mắc phải sai lầm khi đang hoang mang, hoảng loạn là đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Điểm sáng duy nhất của con giáp tuổi Sửu trong tuần này chính là ở đường tài lộc. Cả chính tài và thiên tài cùng lộ diện, giúp sức cho những chú trâu trong chuyện kiếm tiền. Người làm kinh doanh buôn bán có lời mà người làm công ngoài lương còn có thêm khoản thu nhập phụ để trợ giúp cho kinh tế. 3. Tử vi tuổi dần Đường tình duyên của các cặp đôi tuổi dần trong tuần này không được suôn sẻ cho lắm, các cặp vợ chồng dễ xảy ra tranh cãi do xích mích về những vấn đề trong cuộc sống. Để gìn giữ hạnh phúc gia đình, hai bạn cần chú ý hâm nóng tình cảm, không nên quá chú tâm cho công việc hoặc sở thích của riêng mình. Đường tình duyên của người độc thân, nhất là nữ mệnh có nhiều dấu hiệu khả quan hơn khi được thái âm cát tinh che trở nên sẽ có thêm cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc thêm với nhiều người khác phái. Đường tài lộc của con giáp này khá tốt khi mà trong tuần có vô số cơ may kiếm tiền đến với bạn. Chính tài cho thấy tiền bạc không phải là vấn đề quá lớn trong tuần này của tuổi dần, tuy nhiên cuối tuần thì vận may dần nhạt bớt, bạn cũng có thể sẽ hao tốn một số tiền kha khá đó. Về công việc thì nếu có việc quan trọng, tuổi dần nên nhanh chóng tiến hành vào thời điểm đầu tuần, khi mà cát khí còn đang vượng để dễ dàng thành công hơn. Chính quan nhắc nhở bạn cần tập trung và có thái độ nghiêm túc với công việc của mình. 4. Tử vi tuổi mão Tài vận bấp bênh, tiền bạc vào nhà không ít do có thực thần đứng bóng nhưng khó giữ được tiền trong tay. Tài khí khó tụ, tiền bạc tiêu tán do bản mệnh cả nể, mù quáng tin vào lời người không đáng tin. Kiếp tài báo hiệu rằng nếu bản mệnh không nhanh chóng tỉnh ngộ thì họa phá tài, phá lộc sẽ còn nhiều nữa. Bói tử vi trực tuyến 12 con giáp, người tuổi mão cần phải cố gắng hơn nữa trong tuần này thì mới mong đạt được mục tiêu mà bản thân đã đề ra. Công việc trong tuần của bản mệnh không được thuận lợi suôn sẻ như mong đợi khi mà hết thiên quan đến thương quan ngáng trở. Bản mệnh có thể sẽ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng làm những việc không có kết quả hay lợi ích gì cho bản thân. Dù vất vả nhưng cuối cùng thành quả lại bị kẻ khác nâng tay trên. Lúc này, bạn cần phải giữ vững lý trí, không nên hành động quá nóng nảy gây ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Đường tình duyên bất ổn, người có đôi khó tránh khỏi chuyện tranh cãi, bất đồng ý kiến với nhau. Ngũ hành xung khắc khiến cho mâu thuẫn càng ngày càng gia tăng, những lúc nóng nảy cả hai không biết lựa lời nên dễ nói ra những lời gây tổn thương cho đối phương. năm, Tử vi tuổi thìn Người tuổi thìn ngay từ đầu tuần may mắn có thiên ấn và chính ấn nâng đỡ, công việc được giải quyết rất suôn sẻ. Vận trình tăng tiến đúng như mong đợi, nếu phát huy được thêm những năng lực tiềm ẩn của mình thì khả năng tiến xa của bạn còn rất nhiều. Nhưng từ giữa tuần trở đi, tiểu nhân thiên quan ghen tị với những gì bạn đang có nên đã lên kế hoạch để chấn áp bớt những thành công của bạn. Đó là những kẻ ngồi không nhưng muốn hưởng lợi, bày mưu tính kế và khiến cho công việc vốn đang suôn sẻ thuận lợi của bạn bỗng dưng nảy sinh vấn đề. Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy con giáp này có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Người khởi nghiệp làm ăn, kinh doanh có thể tìm được người có đồng chí hướng, giúp công việc phát triển có định hướng hơn, Tuy nhiên, tình cảm vui thì ít, buồn thì nhiều cũng khiến những chú rồng khó mà an tâm. Bạn và nửa kia của mình thường xuyên tranh cãi vì những việc không đâu, không ai chịu nhường ai khiến cho tình hình càng thêm căng thẳng. 6. Tử vi tuổi tỵ Các khí lan tràn giúp vận trình của người tuổi tỵ đón nhiều tin mừng. Sự nghiệp có nhiều bước tiến triển khả quan, đặc biệt là trong khoảng thời gian đầu tuần chính ấn giúp bạn tìm được cơ hội thể hiện bản thân mình, tạo được ấn tượng tốt đẹp với những người làm lãnh đạo, khiến con đường công danh rộng mở hơn nhiều. Bản mệnh là người năng động và nhanh nhẹn, chỉ cần học cách lắng nghe quan điểm và ý kiến nhiều chiều chứ đừng chỉ tin theo suy nghĩ chủ quan của mình thì sẽ rất có lợi cho công danh của bản thân. Tích cực trao đổi, bàn luận với đồng nghiệp, bạn bè, bạn sẽ tìm ra hướng giải quyết mọi vấn đề. Hung tinh thái tuế xuất hiện vì yêu cầu công việc mà bản mệnh có thể phải đi công tác xa hay phải đi lại nhiều ngoài đường, nên thận trọng và giữ an toàn cho bản thân mình. Hạn chế đi về khuya muộn để tránh các trường hợp bất chắc. Đường tình duyên khá lý tưởng, người độc thân có thể qua những mối quan hệ trong công việc mà tìm thấy cho mình người tâm đầu ý hợp. Tuy nhiên, trước khi tiến tới một mối quan hệ tình cảm xa hơn, hãy cân nhắc giữa cả trái tim và lý trí để không bao giờ hối hận về lựa chọn của bản thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Cát vận nhìn hơn hung vận dự báo tuần mới mang lại cho tuổi ngọ nhiều tin vui về chuyện tình cảm. Bách Việt chủ đào hoa xuất hiện mang đến những cơ hội rõ rệt cho người độc thân. Bạn có thể thông qua bạn bè, người thân giới thiệu mà tìm được đối tượng phù hợp. Vì vậy, điều tuổi ngọ cần làm bây giờ là từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực về tình cảm, chịu khó mở lòng và giao tiếp với mọi người. Khi đó bạn sẽ thấy tình yêu vốn luôn ở quanh mình, chẳng qua là bạn chưa từng để ý mà thôi. Tài vận trong tuần khá vượng nhờ được nhiều cát tinh che chở. Chuyện buôn bán làm ăn thuận buồm xuôi gió, người làm công ăn lương vẫn giữ được thu nhập ổn định, Đặc biệt là giữa tuần, bản mệnh được cả chính tài và thiên tài trợ mệnh nên tiền bạc thu về một khoản không nhỏ. Về công việc, trong tuần này tuổi ngọ biết cách để xử lý các vấn đề bất ngờ phát sinh một cách ổn thỏa. Bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ của chính quan, nắm bắt được cơ hội để chứng tỏ cho mọi người biết và công nhận năng lực của mình. 8. Tử vi tuổi mùi Người tuổi mùi đây là một tuần vận trình lên xuống khá bấp bênh, có những lúc bạn tưởng rằng mọi chuyện đang rất suôn sẻ những rắc rối bất ngờ phát sinh khiến bạn cũng quyết tìm cách giải quyết. Bản mệnh cần phải kiên trì cố gắng thì mới có được thành công. Nhiều lúc cuộc sống không như chúng ta mong đợi nhưng nếu bạn bỏ cuộc thì chỉ có thất bại mãi mãi. Tỷ kiên sẽ giúp cho con giáp này vững vàng hơn trong những chặng đường phía trước của mình. Sao thiên cầu chiếu mệnh cũng chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả,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 Thương quan xuất hiện ngay từ đầu tuần báo hiệu sự nghiệp của người tuổi thân gặp phải nhiều trở ngại. Dù có không ít rắc rối đã được con giáp này lường trước, nhưng khi chúng thật sự xảy ra bạn mới biết mọi chuyện không hề đơn giản như mình nghĩ. Có lẽ bạn nên chủ động đề nghị sự giúp đỡ từ đồng nghiệp, bạn bè vào lúc này bởi một mình bạn sẽ khó mà càng đáng hết được mọi chuyện. Ở thời điểm giữa tuần, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn với con giáp này khi có thiên ấn trợ mệnh làm giảm bớt áp lực mà những chú khỉ đang phải chịu đựng bạn sẽ có thời gian nghỉ lấy sức trước khi tiếp tục lao đầu vào giải quyết những rắc rối tồn động. Thiên đức hỗ trợ rất tốt cho công việc và phương diện tài chính của mệnh chủ. Nếu biết cách nắm bắt được cơ hội kịp thời, bạn có thể được ghi nhận về những nỗ lực bền bỉ của mình cũng như kiếm về một khoản tiền kha khá. Chuyện tình cảm của con giáp tuổi thân không được tốt. Có thể bạn sẽ gặp phải những tranh cãi và có vài hiểu lầm không đáng, đừng để những chuyện này ảnh hưởng đến hạnh phúc quý giá mà hai bạn đã cố gắng xây dựng. 10. Tử vi tuổi dậu Vận trình tuần này của người tuổi dậu nhờ có thực thần xuất hiện ngay từ đầu tuần mang lại cho bạn niềm vui không nhỏ. Cũng may là bạn có khả năng thích nghi với hoàn cảnh rất tốt nên dù trong tình huống nào bạn cũng có thể tìm ra giải pháp hợp lý. Thiên ấn xuất hiện giữa tuần mang lại niềm vui trong công việc và bạn tha hồ thỏa sức sáng tạo khi được làm việc mình thích. Tuy nhiên, bạn nên để tâm tới tính khả thi của kế hoạch mình đang theo đuổi nhé. Đừng bao giờ bỏ qua các nguy cơ tiềm ẩn bởi đó có thể là vết nứt khiến công sức của bạn đổ bể. Những xung đột có thể xảy ra giữa những chú gà và nửa kia khiến bạn cảm thấy buồn phiền. Không phải cứ yêu hết mình là sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn nên nhìn vấn đề thoáng ra sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Hung tinh bạch hổ xuất hiện trong tuần này báo hiệu sức khỏe của người tuổi giàu gặp một số vấn đề nhưng bạn lại rất chủ quan. Thời tiết thay đổi thất thường, nắng nóng kéo dài sẽ khiến cơ thể bạn khó mà thích nghi nhanh chóng. Hãy cố gắng bồi bổ cơ thể và đặc biệt là uống nhiều nước để có một nền tảng thể chất tuyệt vời nhất. 11. Tử vi tuổi Tuất Người tuổi Tuất ngay từ đầu tuần đã bị kiếp tài ngáng trở nên đường tài lộc khá ảm đạm. Tiền bạc chẳng kiếm được bao nhiêu, thậm chí bản mệnh còn có thể rơi vào họa phát tài phát lộc. Mai tới cuối tuần tài vận mới có phần tốt đẹp dần lên, Thời điểm này, bạn cần phải đặc biệt cẩn thận với chuyện tiền nong, nhất là những khoản tiền liên quan tới mối quan hệ chỗ người quen với nhau. Bạn không nên vì cả nể mà cho ai đó mượn số tiền mà bạn dành dụng bấy lâu nay. Bạn càng nên tránh xa những khoản đầu tư rủi ro cao dù cho lời chào mời có hấp dẫn đến đâu. Sao tử vi cát tinh sẽ trợ lực cho đường công danh của con giáp này không ít. Bản mệnh được trao cơ hội đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng mà cấp trên giao phó, đây vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức không nhỏ đòi hỏi con giáp này cần phải nỗ lực bằng hết khả năng của bản thân. Sao tử vi cát tinh sẽ trợ lực cho đường công danh của con giáp này không ít. Bản mệnh được trao cơ hội đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng mà cấp trên giao phó. Đây vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức không nhỏ đòi hỏi con giáp này cần phải nỗ lực bằng hết khả năng của bản thân. 12. Tử vi tuổi hợi Bước sang tuần này, cát vận nhìn hơn hẳn hung vận báo hiệu người tuổi hợi đón vận chính vượng phát, Gặp nhiều may mắn, được các tinh các thần vây quanh nên dù có gặp phải khó khăn cũng dễ bề hóa giải. Công việc được chính quan trợ giúp, về cơ bản vẫn đang tiến triển theo kế hoạch bạn đã vạch ra. Tuy nhiên, giữa tuần bản mệnh cần tập trung tinh thần cao độ để hoàn thành công việc đúng tiến độ, để sau đó có thể thoải mái nghỉ ngơi vào những ngày nghỉ cuối tuần. Đường tài lộc có phần kém sắc hơn. Dù đầu tuần có thực thần hỗ trợ nhưng đại heo hung tinh luôn rình rập đe dọa túi tiền của con giáp này.